Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đến với sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương để đón xem trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B. Giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đọ sức rất đáng được chờ đợi trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là cuộc đọ sức giữa FC Ngọc Lương, Ngọc Liên và Nguyệt Ấn FC. Những cung bậc xúc cảm và tình yêu bóng đá đem lại trong buổi chiều ngày hôm nay chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với những thước phim kinh điển mà giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam đem lại. Và chúng ta hãy cùng chờ xem sự xuất sắc và chiến thuật hợp lý của bên nào sẽ giúp cho họ có được chiến thắng đầu tiên ở ngày ra quân. Trong khuôn khổ bảng B có sự xuất hiện đến từ Nguyễn Ấn FC, Ngọc Liên FC, Ngọc Sơn và đặc biệt là súng đạn Ngọc Dương. Một đoàn quân trẻ Một trận đấu rất đáng được chờ đợi Hiện tại thì thời tiết đang rất mát nhiệt độ ngoài trời hiện tại khoảng 29 độ C độ ấm đang là 46% những điều kiện tốt nhất đang giúp cho hai đội có được màn khởi đầu tuyệt vời ở trận đấu ngày hôm nay và chúng ta cùng chờ xem với những điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì đội nào sẽ có được chiến thắng ở ngày ra quân những con người tốt nhất đang được huấn luyện viên của hai bên đem đến trận đấu này như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu để quý vị và các bạn tiện theo dõi chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía Nguyễn Ấn FC họ ra sân với trang phục toàn xanh bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 1 đó là Văn Tiến, các thủ số 5 Hồng Phi, số 6 Văn Hưng, số 7 Văn Thức, số 8 Nhật Thịnh, số 9 Văn Hải, số 10 Hồng Thành, số 17 Văn Đạt. Số 18 Văn Sinh người mang băng thủ quân, số 20 Trí Thể, số 66 Trọng Lượng và số 93 đó là Văn Trọng trong khi Ngọc Liên FC họ ra sân với trang phục màu trắng đen bảo vệ khung thành bên phía phải này nhỏ của quý vị các bạn với thủ môn mang áo số 99 đó là Văn Thân các thủ số 4 Văn Yên số 2 Văn Nghị số 5 Văn Trung số 7 Văn Quân số 8 Trung Bùi người mang băng thủ quân số 11 Thúc quý số 10 Thế Anh số 14 Văn Năm số 17 Văn Vui số 18 Văn Mạnh số 19 Văn Hùng số 20 Duy Thiên Duy Thiên xoay hai đình chiến dứt điểm không vào đó là cơ hội ngon ăn đầu tiên dành cho ngọc liên đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng được ghi và sẽ có pha đá phạt góc đầu tiên dành cho các thủ áo trắng xanh đó là những con người sẽ tham gia trận đấu ngày hôm nay của cả hai sẽ có đá biên dành cho các thủ nguyện ấn fc một cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về ngọc liên tuy nhiên Tỷ số trận đấu vẫn đang là hai con số không tròn chỉnh. Trận đấu đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ theo dõi trực tiếp trên sân vận động Anh Dũng trong buổi chiều ngày hôm nay. Dứt điểm đi, công vào. Đó là cơ hội thứ hai và người có pha ra chân đó là Văn Năm. Những áp lực liên tiếp như sóng vô bờ mà con thuyền đến từ Ngọc Liên FC đang tạo ra Họ đang có những cơ hội ngon ăn ở hiệp thi đấu đầu tiên để mở tỷ số trận đấu này. Bóng vẫn còn trong sân. Không được. Đó là lời đe dọa đầy sức nặng. Một màn đáp trả bên phía Nguyễn Ấn FC. Người vừa có pha ra chân đó là Văn Đạt. Văn Thịnh Đó là Văn Sinh Vẫn đang là Thịnh Cầm bóng rất tự tin Một pha đánh chặn tốt Không được Vẫn đang là cao thủ Nguyễn Ấn Rất chính xác, rất điểm, không vào Đó là pha băng lên và ra chân Đến từ Văn Trung Văn Sinh Một bóng khá nguy hiểm Không được Dứt điểm đấy Không vào Đó là pha ra chân ở góc gần của Trương Bùi Tuy nhiên thủ môn Văn Tiến vẫn đang thi đấu rất xuất sắc Nếu không có tài năng của anh bằng một tình huống cứu thua nhanh như điện Thì có lẽ là trương Bùi đã ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu lần này rồi không được Đó là tiếp tục đến từ sự xuất sắc của Văn tiền. Văn Đạt Đó là pha hai chân quyết đoán của Đạt Trọng tài sắp được điểm biến hiệu Việt Nam và sẽ có phạt lắp dành cho các cầu thủ ở FC Nhất định của đá biên dành cho các cầu thủ đội SCC. Văn Tiến ở phần sân phần sân hai thì bình luận viên Đình Quang đang đem đến cho chúng ta trận đấu khai màn của nhà đương kim vô địch. Cặp bóng an toàn, Văn Sinh vẫn đang là góc của áo xanh, có thể ra chân đó là đường truyền không được và ra chân cuối cùng là hơi mạnh bóng đi quá cao so với khung thành đó là tình huống xử lý bóng của văn thức cả hai đang thể hiện một sự quyết tâm cao độ văn đạt chính xác vẫn đang là đạt dứt điểm cung vào nhưng mà đã, đã có bàn thắng đầu tiên rồi người xuất hiện giống như dưới đất chui lên để ghi bàn đó là thủ quân văn sinh một không dành cho Nguyễn Hân FC Sau rất nhiều những cơ hội mà Ngọc Liên FC họ bỏ lỡ thì đã phải trả giá với pha chạy chỗ khôn ngoan và ra chân khi bóng bật ra của Văn Sinh. thì số trận đấu được mở dành cho Nguyễn Hân FC. Đó là bàn thắng đầu tiên ở giải đấu lần này. Văn Thức không vào bóng đi ngay vào vẫn không được đó là pha ra trận dứt điểm thủ môn văn tiến vẫn đang làm mọi cách để ngăn cản bàn thắng đến từ ngọc liên phản công dành cho Nguyệt Đán FC không được đây là pha phản công Đáng tiếc Rất hiếp Quá đáng tiếc một pha xử lý hơi dườm già một chút Trung Bùi Và đây là Trung Bùi Văn Sinh quá mặt và cắt bóng thành công 2 đến 1 Chuyển bóng đi Rất khó khăn để thoát phép sinh ở tình huống vừa rồi dứt điểm một pha cài quá quay không được bóng đi trên cột đó là pha xử lý bóng đến từ văn thức văn huệ rất hay không được đó là pha giật gót đến từ duy thuyền, trận đấu đang diễn ra với thế trận đôi công văn đạt đây là văn thức và cắt bóng an toàn văn nghị đây là Trung Bùi Trung Bùi Văn Nghị Đây là Văn Năm Trung Bùi Rất chính xác Không được Đó là pha cắt bóng thành công của Văn Thức Sẽ có phạt góc dành cho Ngọc Liên FC phút thứ 8 của hiệp thi đấu đầu tiên và tỷ số hiện nay vẫn đang là 1-0 dành cho Nguyễn Ấn. Gần một thời gian, gần một phần hai thời gian thi đấu ở hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua. Rất nhanh. Hai đánh hai. Dứt điểm không được. Bóng đi ngay vào vị trí của văn thân. Sẽ có phạt góc dành cho Nguyễn Ấn FC. đó là pha xử lý an toàn chúng ta đã trọng tài xác định bóng là đi hết đường biên dọc đá biên dành cho Việt Nam FC cầu thủ Ngọc Liên FC họ cầm bóng không nhiều tuy nhiên lại có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này chuyển hướng ngay Đó là Văn Đạt chính xác văn sinh những pha phối hợp ở cự ly nhỏ rất hay đến từ cao thó xanh đang giúp vỏ tiếp cận được khung thành của văn thân đó là pha xử lý bóng đến từ văn đạt vẫn đang là đạt rất tốt văn đạt văn sinh không được anh ơi số 68 anh có biết tên gì không số 68 68 số 6 Ừ. Cái gì lượng? Lê bóng đầu tiên của thi đấu thứ nhất thì cầu môn Văn Tiến đang chơi hay. Anh đang làm mọi cách để bảo vệ khung thành đội nhà một cách tốt nhất. Bên người sát U 50. Văn Sinh. Văn Sinh. Đến ngày hội bóng đá Thanh Hóa tại Việt Nam liên tiếp diễn ra ngày hôm nay trận ba tư trận chung kết có mặt trận trận bóng đá set nằm đang diễn ra trên sân vận động Depo, thành phố Di An, Bình Dương. Rất tốt, dứt điểm đi, không vào bóng bắt cột vẫn không vào một pha xử lý bóng độc lập quá hay của duy duyên anh xử lý quá hay đã cướp được vòng hai đang không đúng cười nhưng mà là sẽ có một phút hội ý dành cho cả hai ở hiệp thi đấu đầu tiên cả hai đội vẫn đang thể hiện sự quyết tâm cao độ những cơ hội nhiều hơn thuộc về cặp đôi fc tuy nhiên họ vẫn chưa tận dụng thành công không và đó là một trong những vấn đề khiến họ đang bị dẫn trước với tỷ số 1-0 của Tiến Đại. Bàn thắng duy nhất, đến từ Văn Sinh, người mang băng thủ quân bên phía các thủ Việt Nam FC. Trận đấu đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của bộ đến từ game anh em dưới đây mọi người sẽ nước và đặc biệt là những người con xa xứ một phương không gặp đâu sẽ có đá biên dành cho Ngọc Liên rất chính xác cầu thủ áo xanh họ đeo bám rất quyết liệt đá biên dành cho Nguyễn Đán Đa Si trong những phút đầu tiên thì văn đạt vẫn đang là người chơi khá sốt sáo bên cạnh thủ quân văn sinh đó là văn sinh dạo bóng khá hay cũng được đá bia dành cho hoàng đế đất văn huệ văn đạt vẫn là văn đạt không được văn sinh văn huệ văn huệ đó là pha băng ra kịp thời để tiền bạn tiến Văn Thành cũng đã xuất hiện trên sân bên phía Ngọc Liên Đó là Văn Đạt Rất vui lòng Đó là các thủ thế những ngày hội liên tiếp của bóng đá Thanh Hóa tại Việt Nam đang đem đến cho những người con xa quê đang sinh sống học tập làm việc ở khu vực Bình Dương và các tỉnh lân cận ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Nó thực sự là những ngày hội bóng đá thực sự mà những người con xa quê của Thanh Hóa tạo ra. Một nét đẹp văn hóa đặc trưng. Bóng đá nó không đơn thuần là một môn thể thao. Qua bóng đá chúng ta nó có quá nhiều điều. Nó có được sức khỏe, đặc biệt là gắn kết tình cảm quê hương văn thân đó là văn ngụy rất chính xác đó là tình huống cắt bóng an toàn văn đạt đây là văn hưng văn sinh văn sinh đang là người chơi vị trí pivot trong hệ thống chiến thuật bên phía Nguyễn Ấn FC. Anh đang làm khá tốt vai trò của mình với một người chia bài trong lối chơi. Bóng Nguyễn Ấn không được đó là ý tưởng chuyển bóng hay của văn nghị tuy nhiên hơi sâu so với đà băng lên của đồng đội nhưng mà là đã có sự trở lại đến từ văn thức người mang áo số 7 rất tay không có gì khó khăn dành cho văn thân đấy là văn hùng rất chính xác dứt điểm đây không vào như vậy là trọng tài đã cắt còi sẽ có một penalty một cơ hội không thể ngon ăn hơn dành cho các thủ Ngọc Liên FC để họ có bàn thắng săn bằng cách biệt khoảng cách hiện tại chỉ là 6 mét người đang đứng trước tình huống đá phạt đó là Phan Hùng đây là một cơ hội quá ngon ăn dành cho Ngọc Liên để họ có bàn thắng săn bằng cách biệt Văn Hùng không có sai lầm một pha gà chân mạnh như sấm sét của văn hùng cách biệt đã được san lấp hai đội dắt tay nhau trở lại vạch xuất phát bàn thắng san hòa của văn hùng được ghi ở phút thứ 15 của hiệp thi đấu đầu tiên như vậy là còn khoảng 5 phút thôi thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên sẽ kết thúc và hai đội đã chia nhau mỗi đội một bàn văn hùng, Đấy là Văn Sinh Hai thủ quân đối đầu với nhau và Trung Bùi là người cắt bóng thành công Xin chào Quốc Bình, cảm ơn Quốc Bình rất nhiều. Bạn vâng, Phan Minh gửi lời chúc tới, Phạm Minh gửi lời chúc tới anh em Ngọc Điền. Văn Tiến. Đó là Văn Sinh. Không có gì khó khăn dành cho Văn thân Rất tốt. Trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho Nguyệt Đất thúc Quý Đó là Trung Bùi thúc Quý Trung Bùi Rất hay Phản công dành cho Nguyên Ấn rất đẹp đi Không được Một pha băng lên Và chúng ta thấy sự dũng cảm đến từ Văn Thân Một tình huống của Văn Thân bắt buộc phải băng ra Sẽ có đá phạt Và người bị thối phạt đó là Thúc Quý Giải đấu chúng ta được đang phát sóng trên hệ thống Full HD của hai đơn vị truyền thông đó là truyền thông trực tiếp bóng đá và truyền lửa thể thao. Ở phần trận sân 2 đó là phần bình luận đến từ bình luận viên Đinh Quang, một trong những bình luận viên rất nổi tiếng trong làng bóng đá phổi. Rất chính xác không được. Đó là pha tiếp cận bước một không thành của Văn Tình. Cơ hội trôi qua một cách đầy đáng tiếc dành cho Ngọc Liên FC. Văn Sinh Vừa là Văn Thịnh đã phạm lỗi Đây là Nhật Thịnh Vẫn đang là Thịnh Trung Bùi Rất chính xác Thúc Quý không được. Như vậy là bóng đã đi hết đường bên ngang Sẽ có phản góc dành cho Ngọc Liên FC Thời gian đang trôi dần về những phút cuối ở hiệp thi đấu đầu tiên đây là phút thứ 19 rồi Tỷ số hiện tại vẫn đang là một đều Bóng vẫn còn Một pha cải người quá khôn ngoan Đó là của Văn Hưng Văn Sinh Rất chính xác Văn Sinh Văn Thức Vẫn đang là Thức Trận đấu vẫn tiếp tục Đó là pha cài người khôn ngoan của Nhật Thịnh Rất hay Văn Thức Văn Thức không được Một cơ hội quá ngon ăn nếu như căng ngang dành cho Văn Sinh Thì cơ hội sẽ lớn hơn Tuy nhiên chúng ta vẫn hiểu được cảm giác của Văn Thức khi anh có một khoảng trống mênh mông Và đó là tình huống ra chân quyết đoán đáng tiếc là không đúng tầm Văn Sinh Vẫn đang là cao thủ áo trắng Có thể ra chân Không được Đó là pha cản phá của Văn Tiến như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đội còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B cuộc đỏ sức giữa Ngọc Liên FC và Nguyễn Đan FC kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì hai đội đang tạm hòa với tỷ số là một đều xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp hai của trận đấu này chung tay xây đàn niềm tin đời một việt nam sáng Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu trong khai màn trong khuôn khổ bảng B, cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC và Nguyễn Đán FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì hai đội đang tạm hòa với tỷ số là một đều. Người ghi bàn mở tỷ số cho Nguyễn Đán đó là Văn Sinh, người mang mang thủ quân. Và ngay ở phút thứ 15 của hiệp thi đấu thứ nhất, thì các thủ bên phía Ngọc Liên FC đã có bàn thắng cực kỳ quan trọng để giúp cho họ săn lấp cách biệt ở hiệp thi đấu đầu tiên. Đó là pha lập công đến từ Văn Hùng Văn Hùng Văn Hùng không được Bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn bên phía Nguyễn Đán FC Những cơ hội đầu tiên dành cho các thủ áo trắng đen Vẫn đang là Hùng Tiếp tục một pha ra chân với lực đi rất mạnh của Văn Hùng Lần này thì nó thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết Đó là Văn Sinh và trận đấu diễn ra cùng giờ Văn Hồ không vào Lời đe dọa đầy sức nặng của Văn Hùng đang dành đến cho Cung Thành Cụ thủ môn Văn Tiến Những pha ra chân mạnh như sắp xếp của anh Nếu như không có tài năng của Văn Tiến Thì chắc chắn mạnh lưới bên phía Nguyễn Ấn đã rung lên Đây là Văn Nghị Xử lý bóng một quá hay Không được Văn Sinh đã xuất hiện và can thiệp kịp thời kịch bản của hiệp thi đấu đầu tiên nó tái hiện ở hiệp thi đấu thứ hai khi cao thủ Ngọc Liên FC liên tiếp dồn nét và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên vẫn đang chứng kiến sự xuất sắc và chắc tay đến từ thủ môn Văn Tiến. Phản công dành cho Nguyễn Ấn. Không được. Một pha để bóng ở cự ly gần bằng lần cắt bóng rất nhanh. và Sinh không vào. Và ra chân cuối cùng thì nó hơi nhẹ. Đấy là Văn Hùng vẫn đang là hùng những pha đi bóng như chỗ không người của văn hùng đang tạo ra vô số khó khăn dứt điểm bàn thắng thứ hai đó là pha ghi bàn này, này này là này là cũng là trung vậy đó là pha ghi bàn của Văn Trung cầu thủ mang áo số 8 tỷ số được nâng lên 2-1 dành cho Ngọc Hiền những áp lực liên tiếp tạo ra và cuối cùng thì đội bóng áo trắng rất hay dứt điểm đó là một pha dứt điểm góc gần bóng đi cắt ngang mặt khung thành tình huống xử lý bóng của văn vui những áp lực liên tiếp mà cao thủ áo áo trắng xanh ngọc liên tạo ra cuối cùng điều cần đã có đó là bàn thắng dành cho họ nhất thịnh và bằng về cắt bóng kịp thời văn nguyện vẫn đang là Nguyễn Văn Nguyễn không được một pha nửa chuyển nửa sút của cầu thủ mang áo số 2 Cả hai vẫn đang thể hiện một sự quyết tâm cao độ để có chiến thắng ở ngày ra quân. Một chiến thắng ở trận đấu khai màn là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp cho đội nhà có được sự chuẩn bị tốt nhất ở những trận đấu tiếp theo để bước vào những loạt trận đấu cam go như vậy là cầu thủ mang áo số 22 đó là đình chiến cũng được tung vào sân rất chính xác không được nếu như pha khống chế bước một không chế bóng quay lại của văn văn trùng thì có lẽ là hợp lý hơn văn thức đó là văn sinh đá biên dành cho ngọc liên thời gian trận đấu vẫn còn nhiều và cơ hội vẫn đang chia đều cho cả hai Tuy nhiên lợi thế vẫn đang nghiêng về Ngọc Liên FC với khoảng cách là một bàn. Tỷ số hiện tại đang là 2-1. Đó là pha phá bóng đến từ Văn Sinh. Ngồi đấy tình huống bóng. Văn Hùng rất nhanh rất chính xác đây là văn sinh rất đẹp đấy tuyệt vời đó là pha ra chân không thể cản phá người ghi bàn đó là nhật thịnh một lần nữa thì khoảng cách được san lấp và hai đội tiếp tục dắt tay nhau quay lại vạch xuất phát một bàn dược đối tỷ số ngoan mục đã có bốn bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai Đấy là Văn Nghị Vẫn đang là Nghị Chính xác Rất hay không được Trọng Tài nói không với tình huống đáp phạt Trọng Tài đứng rất gần và chắc chắn ông có được góc quan sát tốt nhất để đưa ra quyết định cuối cùng của mình đình Chiến Và đã có sự xuất hiện của Văn Năm Cầu thủ mang áo số 14 rất chính xác dứt điểm một bàn thắng quá đẹp mắt và đó là kích chân trái quá lợi hại của nhật linh nhật linh có hai pha ra chân ở góc hẹp tuy nhiên không có cơ hội dành cho thủ môn văn thân và một lần nữa thì nguyệt ấn fc họ lại vươn lên dẫn trước ngôi sao sáng nhật thịnh đang có được một trận đấu quá xuất sắc anh giúp cho đội nhà cân bằng cách biệt đó là một bàn thắng cực kỳ quan trọng và chính anh là người nâng tỷ số trận đấu lên 3 hai dành cho các thỏ xanh đá biên dành cho ngọc liên thời gian thi đấu hiệp thi đấu thứ hai trôi qua được 6 phút và đã có thêm những bàn thắng được ghi ở hiệp thi đấu thứ hai Để dạ, có một phút hội ý dành cho Ngọc Liên FC. Đây là sự già sơ và cáo già đến từ ban huấn luyện khi đội nhà đang có được lợi thế rất bản và ngay lập tức đưa ra sách lược đó là hội ý để có được những chiến thuật hợp lý nhất ở những phút tiếp theo của trận đấu này. Hồng giữ được tỷ số hiện tại. Khoảng cách một bàn là khá mong manh. Ở mặt trận sân năm thì chúng ta chưa biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu như trọng tài chưa nối còi kết thúc trận đấu được vang lên. đấy là Văn Sinh vai trò của Văn Sinh là cực kỳ quan trọng trong hệ thống chiến thuật và lối chơi bên phía Nguyệt Ấn anh là người chơi vị trí Piso đó là vệ một vị trí mõ neo một trong những vị trí trọng yếu của môn phút futsal Duy Tuyên Đây là Trung Bùi Duy tiên. Vẫn là Tuyên Văn Nguyễn Duy Tuyên Duy Tuyên Một pha cài người khá khôn ngoan của Trung Bùi Hơi mạnh Văn Sinh Và cắt bóng đến từ Trung Bùi Bóng vẫn còn trong sân Không được Đáng tiếc là pha xử lý bóng trước đó của Văn Năm Nó không đem đến sự thuận lợi nhất đây nhờ những nhịp chạm tiếp theo duy tuyên một bóng khá nguy hiểm đây là thức duy tuyên ba đánh hai hơi sửa lưng quá đáng tiếc thời gian thi đấu vẫn còn nhiều và khoảng cách một bàn nó quá mong manh trong ít phút vừa qua thì Ngọc Liên FC họ dâng cao đội hình. Không được. Bóng vừa liếm xa. Ngọc Liên FC cần phải kiểm tỏa cầu thủ mang áo số 8 đó là Nhật Thịnh. Nếu như không muốn nhận trái đắng ở những phút tiếp theo. Cầu thủ đang chơi lịch cách trái. Đó là a la trái bên phía Nguyệt Đất FC. Đang chơi quá hay. Đây là Văn Sinh. Đánh đầu duy tuyên vẫn là tuyên duy tuyên một bàn thắng quá đẳng cấp đó là tố chất của một ngôi sao chúng ta không cần phải nói nhiều đến pha đi bóng như một mũi tên mà ra chân mạnh như sắp xét đó là pha săn lấp cách biệt của duy tuyên ba đều một trong những màn dược đổi tỷ số kinh hoàng đang diễn ra ở bàn trận sân ba quá ấn tượng với những gì mà các thủ đạt thể hiện ở trận đấu này Trung Bùi Vẫn là Trung Bùi Không được Đáng tiếc là pha giật khoát cuối cùng của Duy Thuyền Không có đồng đội của anh ở trong để tiếp ứng Dứt điểm đây Không vào Một cơ hội quá ngon ăn dành cho Trung Bùi Một pha cứu thua không khác gì một bàn thắng của Văn Thức đó là pha cứu thua ngay vạch vôi của văn thức văn thịnh chính xác đây là văn đạt văn đạt đã có tình huống phạm lỗi người bị thối phạt đó là văn năm thời gian thi đấu chính thức ở hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua được hơn một phần hai phần thời gian đây là phút thứ 32 thôi Quả đá có 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai Một trận cầu mãn nhãn và các cầu thủ của hai bên đã đem đến cho người hâm mộ ở trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B Giải bóng đá mini Ngọc Lặc lần thứ 5 diễn ra trên phần sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An Bình Dương rất hiệp. Công vào. Bóng tìm đúng cột dọc. Một cơ hội quá ngon ăn dành cho Văn Đạt Anh xử lý quá may Quá hay tuy nhiên vận may không đến Thì bóng tìm đúng con dọc Văn Tuyên Đó là Văn Thịnh Chính xác Văn Sinh Văn Đạt Đó là pha lui về can thiệp kịp thời của Văn Huỳnh Và sẽ có phạt góc dành cho Nguyệt Đấn FC Trận đấu vẫn đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn Cả hai vẫn chưa muốn dừng lại Họ đang chơi tấn công Để tìm kiếm bàn thắng Văn Sinh không được Một pha tráng ngược hay Văn Sinh băng lên dứt điểm bằng lòng trong Đáng tiếc là bóng đi cao hơn khung thành Đó là Văn Sinh Có được một lợi thế nhất định ở những tình huống tranh chấp tay đôi Và đặc biệt là những pha tì đè Để tìm khóa công dứt điểm Rất hay Văn Năm Không được Đường truyền vào của Văn Năm là hơi nhẹ đây là Văn Sinh Văn Hưng Văn Năm đây là Duy Thuyền Trung Bùi Văn Năm Có vẻ như Văn Năm đã xuống sức đây là Văn Đạt văn năm là Đạt Văn Đạt không được Phải mất tới 3 cầu thủ bên phía Ngọc Liên FC Mới ngăn cản được tình huống đi bóng và xử lý quá hay đến từ Đạt Còn 5 phút thời gian thi đấu chính thức dành cho hai đội ở trận đấu này Để họ có tìm kiếm bàn thắng tiếp theo Để có được chiến thắng ở trận khai màn Đấy là Văn Sinh Bà đánh này Văn Sinh Văn Thịnh Trung Bùi Đấy là Duy tuyên, Duy tuyên Không được Đó là pha cản phá thành công của Văn Hưng Đấy là Văn Đạt Đấy là Văn Nghị Trung Bùi Bà đánh này Chính xác Duy tuyên điệp đi dứt điểm không vào vẫn không vào quá đáng tiếc những cơ hội liên tiếp được cả hai tạo ra đáng tiếc là vẫn chưa có thêm bàn thắng được ghi ở trận đấu này đó là văn sinh một tình huống mà thủ môn văn thần đã phải cảnh giác và đẩy bóng đi hết được bên ngang đã phạt góc dành cho Nguyễn Ấn đấy là Nhật Thịnh nhưng mà đã đá có bàn thắng rồi người ghi bàn đó là Văn Đạt một pha chạy chỗ quá khôn ngoan của Đạt làm bất ngờ hoàn toàn hàng phòng ngự của Ngọc Liên và giúp cho Nguyễn Ấn FC một lần nữa họ vươn lên dẫn trước và lần này thì cơ hội giành chiến thắng rất cao đến với Nguyễn Ấn FC khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều Duy Tuyên Ngày hôm nay đúng là một màn thi đấu chói sáng Nhật Thịnh xứng đáng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này Anh có hai pha lập công và một đường kiến tạo Và đặc biệt hai pha lập công của Nhật Thịnh nó đến ở thời khắc cực kỳ quan trọng Và tiếp theo anh kiến tạo một đường không thể tốt hơn dành cho Văn Đạt Bằng lên dứt điểm tuyệt vời Trung Bùi Chính xác Văn Nghị Đó là pha can thiệp kịp thời đến từ Văn Thức sẽ có phạt góc dành cho Ngọc Liên Văn Nghị không có gì khó khăn dành cho Văn Tiến Văn Sinh bàn thắng tiếp theo một pha duỗi mồ một chạm cực hay đến từ thủ quân bên phía Nguyệt Đan FC và đó là cú đúp của Văn Sinh đến trận đấu này như vậy là trong trận đấu này thì Nguyệt Đan FC có hai người lập được cú đúp đó là Văn Sinh và Nhật Thịnh chiến thắng đang đến gần hơn cho Việt Ấn FC khi lần này khoảng cách đã là hai bàn. Văn Huy. Đây là Văn Hùng. Trung Bùi. Vẫn là Trung Bùi. Chính xác. Không được. Và chạm bóng cuối cùng là hơi mạnh của Duy Thuyền. rất chính xác hơi mạnh một chút đó là pha ý đồ chuyển bóng hay đến từ Văn Thức đáng tiếc là đồng đội của anh đã băng lên không kịp Trung Bùi rất hay Văn Ngụy vẫn đang là Ngụy mất bóng khá nguy hiểm Nhật Thịnh hai đánh một một pha bóng của Văn thân phải băng lên ra rất chủ động nếu không thì anh sẽ đối mặt với một tình huống mà Văn Đạt đã băng xuống Văn Sinh Đấy là Văn Hùng Văn Nguyễn Trung Bùi Văn Nguyễn Bằng lên cắt bóng rất chủ động Văn Thức Văn Đạt Văn Đạt Văn Đạt không thể đánh bài được Văn Thần Anh động tác giả hay thôi Tuy nhiên Cái sải tay của Văn Thần đã giúp cho anh cản phá thành công đó là văn hùng không được bóng đi quá ăn quá nhiều ra má ngoài thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều đây là phút thứ 38 rồi trung bồi trung bồi không được đấy là văn hùng duy tuyên phạt lóc dành cho ngọc liên họ vẫn đang dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt như vậy là cầu thủ mang áo số 93 đó là văn trọng bên phía nguyễn ấn fc cũng vừa được tung vào sân rất chính xác văn đạt bóng vẫn còn trong sân văn trọng Văn Sinh đây là Văn Nghị hai đánh một chung môi Dứt điểm không được Đường truyền ngang của Trung Bùi làm sửa lưng của Duy Thiên ở tình huống cuối cùng. Thời gian đang đếm ngược và chiến thắng đang gọi tên Nguyệt Đán FC ở trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B. Duy Thiên. Hôm qua được Văn Thức, vẫn đang là Thức những pha kéo bóng cực kỳ khó chịu văn sinh đây là văn nghị chính xác cũng có gì khó khăn dành cho văn tiến văn đạt đây là văn trọng văn sinh Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đôi còi kết thúc trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B. Giải bóng đá mini sân 5 Giải bóng Ngọc Lặc lần thứ 5 năm 2022, cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC và Nguyệt Đàn FC. Kết thúc trận đấu thì Nguyệt Đàn FC giành chiến thắng với tỷ số là 5-3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo.